Rồi ok Thì xin chào à, tất cả anh em đã đang à, xem kênh của Cường Phát Lộc Thì hôm nay à, Cường giới thiệu tới anh em Về một cái bộ tất cả bộ môn bịp của năm 2020 và 2021 Thì anh em nếu mà chưa xem kênh của Cường á Thì anh em cố gắng theo dõi hết video Còn những anh em đã xem rồi á Thì có thể là rất là biết là bên Cường đó Là cực kỳ uy tín về cái chuyện mà cung cấp đồ cho anh em sử dụng chơi đồ bịp nha anh em đó thì à, bây giờ Cường sẽ giới thiệu sơ về cái bên sản phẩm bên Cường cho những anh em chưa coi và những anh em à, chưa biết về cái bộ môn bịp là như thế nào. Đó, thì à, nói tóm tắt là như thế này. Bịp á thì có nghĩa là như thế này. Có nghĩa là anh em phải lòn được đồ của mình vào hoặc là anh em có thể móc nối với cái thì anh em có thể có đường ăn. Đó, còn không nữa thì anh em phải dùng những cái công cụ hỗ trợ bên ngoài. Nhưng mà những cái công cụ hỗ trợ bên ngoài á thì nó chỉ có chính xác được cho anh em làm 80 90 đó hoặc là 70 thôi nó cao lắm thì 70 đó, cao lắm thì là 80 còn thấp nhất là 70 nha anh em đó còn nếu anh em lòn được đồ tất cả của anh em vào thì nó khẳng định với em là 100% anh em có thể bịp được người ta đó thì bây giờ nói sơ như thế này thì bên Cường cung cấp cho anh em tất cả các đội đồ chơi bịp thứ nhất là tài xỉu thứ hai là bầu cua thứ ba nữa là bài lá thì trên à, màn hình mọi người đây mọi người đã thấy là bên mình là có tài xỉu rồi nè à, bài lá rồi bầu cua thì à, mình à, chưa bỏ lên đó thì uh, nếu mà anh em ờ, coi á, đăng ký kênh hoặc là anh em vô cái kênh của bên uh, ờ, cửa Phát Lộc á thì có rất rất nhiều về cái bộ môn bầu cua đó mình làm rất nhiều video nha chứ không phải ít đâu đó thì trên màn hình mọi người đây màn hình nếu mà chúng ai đã biết rồi và ai chưa biết thì bây giờ giới thiệu cho anh em nghe và xem như thế nào nha anh em đó thì bây giờ trên màn hình mọi người đây đây là cái kính uh, len kính len này là kính len đa dụng nha anh em đó hồi xưa cái kính len á chỉ quấn bài thôi nó chỉ quấn được mỗi bài thôi nó không nhìn qua được cái bộ, cái nắp tài xỉu hoặc là thùng bầu cua đó thì bây giờ cái kính này nó hỗ trợ cho anh em đây mình sẽ lấy kính cho anh em xem cái kính này nè đây là cái chai chai đựng à, nước dung dịch để bảo quản cái kính nha anh em thì trong cái kính len này anh em nhìn nè nó làm thiết kế rất là đẹp đó kính len này là hỗ trợ cho anh em vừa đánh bài là bài kính được và anh em vừa có thể chơi uh, uh, nhìn xuyên qua được à, cái nắp à, tài xỉu nắp tài xỉu màu đỏ nha anh em anh em thấy nắp tài xỉu màu đỏ không? và cái thùng bầu cua màu đỏ luôn nha đó kính len thì nó có hai cái kính len như thế này đó khi anh em đeo vào mắt á, thì cực kỳ là bao cho anh em có nghĩa là người ta sẽ phát hiện nha đó nói chung là nó giống con mắt à, bình thường của mình luôn đó cực mỏng nha anh em đó thì cái này bảo quản từ 3 6 tháng cho anh em đó 3 6 tháng cho anh em anh em nhìn nha đây là kính áp tròng kính len đa năng đó có thể quýnh được à, bài quýnh được tài xỉu và quýnh được bầu cua lên em nha còn biết à, công dụng như thế nào sử dụng như thế nào thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được tư vấn nha anh em nha rồi tiếp đến là mình giới thiệu về bên à, bên mình tiếp tục là bài lá thì bài lá thì bây giờ anh em cũng biết là bài á, thì nó hỗ trợ cho anh em thứ nhất là bài kính nè thứ hai là bài lỗi công ty đó, bài lỗi công ty thì có ba loại tam giác ô vuông và lỗi số thì bây giờ anh em nhìn cho mình đây là cái lỗi tam giác nha và đây là bài lỗi tam giác mình đã lái xé là một bộ cho anh em xem rồi nè tại vì cái này bán theo cây bán lẻ thì không bán được anh em nha giá thì cũng đơn giản thôi hơi mờ đúng không anh em hơi mờ thì bây giờ cái bài lỗi tam giác rất đơn giản nha anh em nha anh em nhìn cái nút tam giác ở trên nè anh em thấy chỗ này nó đậm hơn không mờ quá à chỗ này nó đậm hơn nè thì anh em tính từ đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đó cái này cái 10 10 thì 10 trên này là gọi là 10 10 à, cơ hay 10 bít gì đó anh em đó 10 bit này anh em thấy không cái 10 đó tiếp tục mình lấy cho anh em xem nè ví dụ cho anh em đếm nha đếm nè bài này là nó anh đếm nè 1 2 3 4 5 6 7 8 cái này cái 8 bit là tấm tấm cơ nè anh em cái này cái tấm cơ chỗ này đậm nè anh em đếm qua đây là 8 nè tấm cơ nè đó anh em thấy chưa đó thì à, cái bài lỗi tam giác rất đơn giản và ô vuông số của nó cũng vậy nó cũng rất là đơn giản thì anh em muốn lấy bài là bài lỗi công ty á thì anh em liên hệ số điện thoại trực tiếp trên màn hình nha mình sẽ để đường link ở dưới anh em à, cố gắng xem hết video tại vì à, nó hơi nhiều sản phẩm mình sẽ giới thiệu từ từ nha anh em đây là cái bài máy nè anh em đây là bộ bài máy đó thì anh em chơi bài máy thì anh em cũng biết đúng không nó kèm với bài máy phải kèm với bài còn bài lỗ công ty này thì đơn giản thôi anh em chỉ cần đưa bài đầu quýnh thôi bài này cực kỳ giống bài chợ luôn anh em nha anh em nhìn bộ bài nha nó nó cực kỳ giống bài chợ luôn đó anh em đây lấy ra cho anh em xem nó giống bài chợ nè đó y một bài chợ luôn đó không khác gì hết á như cái này là cây cây cây cây cây cây đầm này anh em đó, anh em thấy chưa mình nhìn không là mình biết rồi đó cái này ờ, cái ờ, cái ri này anh em cái 10 đó cái này là cái 4 này anh em đó, anh em thấy chưa nó nhanh lắm đó anh em chỉ cần nhìn sơ là anh em biết rồi bài lỗi công ty đánh rất là rất là dễ rất nhanh rồi tiếp tục nói cho anh em đó là cái uh, tài xỉu tài xỉu thì nó có nhiều thứ để chơi lắm anh em à, thứ nhất là không tan và có tan thì đây là tài xỉu 5 năm tài xỉu gọi là chống thì thợ đó anh em nhìn này hộp bên mình làm được bao đẹp anh em nha anh em thấy không cực kỳ đẹp đây là không phải hộp chợ việc về làm rồi nha anh em nha làm sơ rồi nha chống thầy thợ nha chống nghe đó chống ờ, có nghĩa là người ta bắt bẻ được mình còn bên mình là cung cấp cho anh em dễ những dòng máy nghe siêu nhỏ máy cảm ứng và những cái đây là những cái dĩa này à, cực kỳ đây là sản phẩm mới nhất của ờ, năm 2021 nha anh em đây là dĩa chống phân âm có nghĩa là dĩa này nó chống âm nó kiểu là một âm thôi anh em nha đây anh em nghe nha dĩa một âm nè anh em nghe chưa dĩa một âm đây là dĩa một âm nha chống được người ta nghe được là lên mặt gì mặt gì anh em nha đó đây là dĩa chống một gọi là chỉ dĩa một âm có nghĩa là mặt nào nó cũng kêu cái âm giống nhau anh em nha nè đây là dĩa mới nhất 2021 đó cái dĩa này chơi cực kỳ hay nha bữa nay thì thợ nghe dĩa này là mất hồn luôn đây là dĩa một âm anh em nghe nha cái âm nó cái âm của nó nó khác nhau nha đó không phải là cái dĩa nào nó có âm giống nhau thôi anh em nha nhưng mà đây là dĩa chống dĩa một âm đó gọi là người ta gọi là dĩa một âm đó thì anh em liên hệ thì à, cứ liên hệ số trực tiếp cho cường 0898 54311 để cường tư vấn và chỉ cho anh em xem rồi cung cấp cho em tất cả các loại nắp về tài xỉu chống thầy thợ đó những cái nắp đẹp không đây là nắp 3D chuyên dụng cho đánh máy soi hoặc là ấy nhưng mà anh em nếu muốn chống thì cường sẽ chống được hết đó còn nắp camera nha anh em nha đây là nắp camera tài xỉu đẹp lắm đây là nắp camera thì mình không mình không có thử qua cho anh em xem được nếu mà anh em xem à, à quên mình đã làm những cái video cái nắp camera này rồi anh em cứ vô xem uh, kênh của cường nha đăng ký kênh và xem video rất nhiều nha đó còn với những cái chén uh, quýnh sóc dĩa đây là remote đó những cái chén sóc dĩa này anh em đây là cái remote đó remote khiển từ xa anh em chén này đẹp không đây là chén sóc dĩa nha tài xỉu cũng được tùy anh em chơi đó tùy vùng rồi thì anh em xem video thấy hay thì nhớ để lại một like một đăng ký kênh để mà theo dõi cường để à, làm những cái video mới nhất gửi cho anh em nha còn thắc mắc như thế nào anh em muốn à, sở hữu một sản phẩm nào trong à, trong video của cường thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 54311 để được cường tư vấn và cường sẽ báo giá cho anh em luôn nha anh em rồi xin chào anh em nha